xoay vị chút chiếu yêu anh ha ha ha bây giờ chỉ cần lẽ nó hết like luôn cũng được luôn á thiệt sự <laughs> không cần gì hết à tứ rồi lẽ tứ ok vẫn lẽ ba đỏ anh ạ à cái này đánh lót tứ là được thôi chứ đừng đánh hẳn một mạch chưa biết khi nào nó ra thôi lẽ ba đỏ hello chị Trâm chị Trâm của tôi nè không có bị phách em cảm ơn anh Đường lại anh Phương ơi anh nói chỉ có một mạch thôi không thích lót hả tại vì anh thấy đánh một lẻ hay hay là chẩn tứ luôn chặn tứ đoạn này em không có chắc là nó sẽ ra đều đâu cho nên là phải đợi chút xíu bám được thì bám bọt lẽ xỉu bọt kịch khung sai vị nữa <laughs> sai vị nữa anh ạ à. thôi húp đỡ nghe bám ngon quá Nào cây này hớp full vị cho em đi mà Nãy giờ xe vị ba tay rồi đó Cây lễ xỉu thì đánh lễ tài Cây tài thì đánh về hội xỉu Cố lên, cố lên Em chỉ mong mọi người hớp full thôi Lễ xỉu, hớp full Yeah, cuối cùng cũng hớp full rồi Phải vậy chứ Lễ xỉu ạ à. Wow Lâu lắm rồi mới sắp được cục lễ như vậy Em cảm ơn anh Đường, em cảm ơn anh Phương à lễ tài ba đỏ anh ơi hút lễ tài tên này không mở cầu vị chạy khung hai thôi không lên được cho nên là hết hai cây xỉu sẽ về cây tài nè lẻ à tám tài phương ơi con hút bông này kiếm con bò cho bé đi ạ em cảm ơn anh đường em cảm ơn anh phanh lẻ trời trời phanh lẻ đây rồi <laughs> lâu lắm rồi mới sốt cục lẻ dài vậy ở kiểu mới vô mà sốt hẳn một cục như thế luôn <laughs> Ngoài anh Phương ra còn ai cứu bé con bò không cả nhà ơi độ ví với nào phụ anh Phương với Để một mình anh Phương gánh còng lưng luôn á Lẽ xỉu Không có im vị luôn á trời Vẫn lẽ à sai vị Hoài á Chín tay lẻ rồi Em cảm ơn anh Đường Em cảm ơn anh Phan Lẹ, em cảm ơn anh Phương cưới <clears throat> lên gợi thế nào cầu cũng gãy thôi mà quan trọng tới lúc gãy mọi người còn trụ được hay không mà cho nên là thuận theo thời thế vậy á cố gắng bình thường thế bằng b mọi người hay thích lẻ mà tứ tài luôn anh ơi trời ơi chín cây lẻ kết vào một cái tứ bốn đỏ quá là tuyệt vời thật sự luôn cái tứ đầu tiên trong like ạ à có ai hút tứ lót gì không chúng mình chị chăm chị chăm bắt tứ đỉnh Chẳng lên Phương ơi, không có hút tứ anh ừ. Hồi nãy câu này là phải canh lót là được Không biết tứ nào ra thôi chứ lót là có nha Sắp đôi rồi ạ à. Không có bài đỏ anh Xuân rồi Em xin lỗi anh Em cảm ơn anh Vũ Tọa Hello anh yêu cầu bệnh quá tính là em vô cái cầu bệnh ngang luôn sắp đôi đó cầu bịch cột lẻ thì mọi người bẻ chẵn xong cầu chẵn mấy tay thì mọi người tăng và bẻ lẻ thôi mọi người đánh như vậy thì em biết đường đâu mà đỡ chăm sóc luôn sợ. ok anh đường còn anh phan lẻ nữa vẫn là sắp đôi thôi bốn cây chẳng rồi cái gì đến đó luôn mất ăn em cảm ơn anh huy thuận theo thời thế là được rồi chẳng tứ luôn hả tin anh đi đó hồi nãy anh vẽ chẳng quá trời giờ cục chẳng thì không ai đánh lễ xíu anh đường ơi Rẻ rồi anh Đường ơi, ba trắng ạ à. Anh Phương đâu mất tiêu rồi Anh Phan Lệ ơi, Lệ xỉu rồi anh ơi Ủa to không không ạ, một cục sô-cô-la À không, một, một cái gậy bóng chày hãy vô mặt em được không Ai đập một cái bóng chày luôn, đúng rồi Ai đập một cái gậy bóng chày vào mặt em cũng được Ghét quá phang vào đầu em sắp rồi ạ à? anh nhìn tay đây <laughs> quay về sắp rồi anh cảm ơn anh vu vu giờ đây bạn của bạn hết già rồi nha nhưng mà bạn già của tôi thì vẫn già lâu quá không gặp bạn tôi tại tôi toàn đi hồ ở đâu đổ đâu đâu á lẽ ba đỏ anh tôi gửi lời hỏi thăm bạn anh bạn là ai vậy hận cờ bạc ôi trời ơi hận cờ bạc anh anh bạn đâu anh bạn dạo này không có lên thăm tôi Đố em hô được 10 tay Chắc chắn là hô không được 10 tay rồi Anh còn nhớ tới tôi hả Cầu một một cả nhà ơi Thấy cầu không ạ Nói chuyện ở ngồi kia thôi À ok Nói là Nari nhớ anh Hận lắm Anh Hận có rảnh thì vào nói chuyện với Nari chút chiếu Lẽ xỉu ba trắng hết cầu Làm um Lẽ anh ơi Khớp lẽ không anh Đường ơi Dạ Cảm ơn bạn yêu Em cảm ơn anh Đường Anh Phương là mất tiêu rồi Nói là Nari luôn luôn nhớ tới anh Hận á Mà anh Hận lâu quá không lên Hỏi anh Hận hoài Sắp đôi ạ. À. À đây rồi, rớt quanh đây rồi. Hello. Chết mẹ tôi nhiều cờ rớt dữ gì ta? Anh chỉ đánh lẻ thôi hả? Ra rì quên Huy rồi à? Không quên đâu có anh chỉ quên em thôi anh quên em cho nên bây giờ anh mới vô anh mà nhớ em là anh vô từ mấy hôm trước rồi em giả bộ quên cho anh bị vui vậy đó sắp đôi ạ à. giả bộ quên thử lòng anh thôi em sợ quá em sẽ gọi đường lại chẳng rồi <laughs> nó anh nói bị cảm nắng uống thuốc cảm vô này đừng để bị say nắng đừng để bị cảm nắng nha bệnh á bệnh tương tư á vẫn chẳng anh ạ à, à. hù hù s hai cơ